hai hộp này là hai hộp trợ các bác nhá đây là cái máy báo dung này khi nào vào chơi các bác bật máy lên không chơi thì mình tắt đi đây cái máy báo dung này các bác đúc túi quần túi áo đúc đâu cũng được hoặc đưa ai cầm cũng được còn đây đây là cái công thức báo dung của cái bộ hột báo dung bầu cua 6 mặt này mỗi mặt nó về nó sẽ có một nhịp dung khác nhau để cho các bác dễ phân biệt và đánh và riêng đối với cái bộ đồ chơi bấu dung bầu cua sáu mặt này các bác chơi các bác lắc cũng được hoặc các bác chỉ cần luồn hột vào để cho người khác lắc các bác đứng ngoài cầm máy chơi thôi là coi như mình đã nắm trong tay 100% chiến thắng về mình rồi em dám khẳng định rằng 100% bởi vì cái bộ đồ chơi bầu cua và dung sáu mặt này nó rất là chuẩn xác sau đây thì em à, xin phép được test thử một vài tiếng để cho bác cảm nhận được cùng em về cái độ chính xác của nó đây với cái máy bà dung này thì em xin phép được cầm ở tay bởi vì là nó rung rất là nhẹ vậy nên là khi mình có để ở đây cũng không cảm nhận được độ rung các bác nhá máy không rung này không rung ở đây em chắc chắn là trong này sẽ có tôm em sẽ đánh tôm các bác nhá này có tôm đúng không ạ máy rung một ngắn một ngắn ở đây là chắc chắn sẽ có bầu rồi các bác này có bầu máy rung hai dài hai dài trong này là chắc chắn sẽ có gà các bác nhá có gà máy rung hai ngắn hai ngắn ở đây thì chắc chắn là sẽ có cá